Công nghệ đột phá DNI e nâng cao, tăng cường mật độ ảnh gấp 6 lần, tối ưu hóa chuyển động, nâng cao độ tương phản, tăng cường chi tiết và tối ưu hóa màu sắc, mang lại một cảm nhận hoàn toàn mới về chất lượng hình ảnh vượt trội.